Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị một khuôn mặt rất là mới, trẻ của VNTV ngày hôm nay, đó là bác sĩ Hoàng Mai, bác sĩ chuyên khoa về sản phụ khoa, hiện đang làm việc tại bệnh viện UCSD San Diego. Chúc hết Vân xin xin chào bác sĩ Mai. Chào chị Vân Anh. Mai cũng xin chào quý khán giả ở VNTV. À, thưa quý vị, à, trước khi đi vào đề tài ngày hôm nay đó bác sĩ Mai, thì bác sĩ Mai có thể cho quý vị khán giả được biết sơ qua à, về à, về à, về mình. À, bác sĩ đã làm việc tại bệnh viện UCSC được bao lâu và cái cơ duyên nào mà bác sĩ chọn à, trở thành chuyên khoa sản phụ khoa? À, cảm ơn chị đã cho, cho em hỏi à, nói về em một chút xíu. À, dạ thưa quý khán giả, à, Mai qua Mỹ lúc Mai 10 tuổi wow. rồi sau đó uh, học về ngành chuyên về biology um, dạ xong rồi sau đó tính uh, muốn đi học bác uh, về y khoa rồi um, sau 4 năm học uh, college rồi học 4 năm trường y khoa rồi mai um, chuyên về ngành sản phụ khoa ở trường Yale University wow. xong rồi mai uh, về Cali tại gia đình là ở Cali rồi làm ở um, cũng 7 8 năm rồi, tổng cộng 7 8 năm rồi làm ở UCSD thì đã gần 3 năm. Wow, quý vị thấy bác sĩ Mai sang Mỹ à, từ lúc 10 tuổi và một thời gian rất là dài để mà học trở thành bác sĩ mà bác sĩ Mai nói tiếng Việt rất là giỏi phải không quý vị? <laughs> Và bác sĩ Mai cũng có niềm đam mê muốn phục vụ cộng đồng cho nên đã dành thời gian mặc dù rất là bận rộn để à, đến với quý vị khán giả của VNTV để cùng chia sẻ và trình bày những cái đề tài rất là quan trọng à, dành riêng cho người phụ nữ và đặc biệt là những sản phụ người à, mang thai. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Mai sẽ trình bày với chúng ta qua một đề tài là dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. À, bác sĩ Mai như vậy thì tại sao dinh dưỡng lại rất là quan trọng cho người phụ nữ mang thai? Dạ. Yeah. Um, cái sự dinh dưỡng à, trong khi mình mang thai rất là quan trọng là tại vì không những nó ảnh hưởng người phụ nữ mà nó cũng có ảnh hưởng ừ. trong cái em bé nữa à, khi mà người mẹ đầy đủ dinh dưỡng thì em bé nó cũng có thể à, phát triển tốt lành ừ. sau đó khi mà người phụ nữ mình có đầy đủ dinh dưỡng đó thì mình có thể um, cái thai của mình nó có thể trở ra rất là tốt đẹp ừ. mình không có mình có thể uh, trừ đi cái cơ hội bị bệnh uh, cao máu trong lúc mình mang thai hoặc là bị à, tiểu đường trong lúc mang thai với lại có nhiều khi nếu mà mình à, lên cân nhiều quá trong lúc mình mang thai cái đó nó cũng không có tốt nó ảnh hưởng à, không những cho người mẹ cho em bé trong lúc mình sanh và cũng ảnh hưởng sau khi mình sanh nữa cho nên cái sự dinh dưỡng rất là quan trọng à, vâng cảm ơn bác sĩ Mai về cái chi tiết này và trước khi đi vào cái chi tiết là à, những cái lời khuyên cho à, các chị em phụ nữ đang mang thai là chúng ta cần phải ăn uống như thế nào để đủ dinh dưỡng thì bác sĩ Mai um, Vân Anh thấy là trong cộng đồng người Việt Nam á um, hay có cái quan niệm là khi mà người mẹ đang mang thai thì um, hay lúc nào cũng nhắc nhở người mẹ là phải ăn phải ăn nhiều đi tại vì hiện tại bây giờ mình ăn là mình ăn cho hai người tức là ăn cho mẹ và ăn cho con luôn như vậy cái quan niệm đó có đúng không bác sĩ Mai? Cái quan niệm đó nó không có đúng à, tại vì thường thường đó trung bình đó khi mà người phụ nữ khi mình có bầu đó thì mình chỉ có cần khoảng chừng 340 calorie hơn là bình thường mình ăn à, ví à, dụ giống như là 340 calorie là khoảng chừng một cái uh, cái cheeseburger ở McDonald's mm. hay là ừ. một ổ bánh mì nhỏ em bé nó là một em bé nó không có phải là người lớn như mình mm. cho nên mình không có cần phải ăn gấp đôi à, ăn cái gấp đôi như vậy thì nó có thể um, lên cân lên cân rất nhiều à, mà khi mình lên cân rất nhiều à, cái thứ nhất là sau khi mình sanh xong mình phải giảm bao nhiêu cái cân đó đi ừ, ừ. khi mà mình lên cân nhiều mình cũng có thể bị à, tiểu đường trong lúc mình mang thai mà nếu mình mình bị cái bệnh tiểu đường hay là mình bị cái bệnh cao máu nếu mà mình bị nặng quá mình có thể phải bị sanh sớm mà nếu mình sanh sớm thì à, mình sẽ có em bé nó giống như là bị non hoặc là nếu mà mình à, em bé nó lớn quá hay là người mẹ bị bệnh nặng quá có nhiều khi mình không có thể à, đẻ được bình thường mà mình phải bị mổ thì cái đó nó cũng là không có tốt nữa và một cái điều nữa đó bác sĩ Mai là à, những người à, phụ nữ mang thai trong những cái tháng đầu tiên á, à, người Việt Nam mình hay nói là bị hành tức là đôi khi không có ăn được hoặc là nghe một cái mùi đồ ăn của một cái món nào đó thì rất là sợ à, như vậy đối với um, những người phụ nữ mang thai trong những cái tháng đầu đó mà không ăn được đó bác sĩ thì bác sĩ có lời khuyên gì? Yeah dạ. cái đó rất là bình thường cái đó không có sao hết không uh, nó uh, phần đông là nó sẽ uh, qua luôn um, trong cái trong lúc phụ nữ mang thai đó thì uh, mình chia ra là ba cái thời kỳ cái thời kỳ đầu tiên đó nó khoảng chừng là khoảng chừng ba uh, bốn tháng đầu tiên um, khoảng 10 um, 14 tuần trong cái thai đầu tiên trong cái thời đó thì có nhiều khi mình hay bị ói mửa hay là mình ngửi cái mùi gì mình thấy cái món gì đó ờ, mà mình muốn ói à, vì như vậy cho nên người ta ăn không được hay là người ta bị ói nhiều quá rồi vì như vậy à, bị mất cân à, giống như mai nói đó là trung bình trong lúc mình trong cái thời gian mình mang thai chỉ có cần khoảng chừng 340 calorie hơn thôi trong cái phần thời kỳ đầu tiên đó còn ít hơn nữa ừ. dù cho mình có ói mửa đi nữa mình à, một à, một ly sữa ờ, cũng là khoảng chừng 300 calorie rồi hay là một cái miếng bánh à, một ổ bánh mì nhỏ là cũng đủ rồi cho nên cái trong cái thời kỳ đó nếu mà mình bị à, mình bị hành đó thì mình ăn cái gì được thì mình ăn dự uống được cái gì thì mình uống đừng có lo quá là à, bị mất cân à, mất cân hay là không có ăn đủ thưa quý vị công việc của bác sĩ mai là chăm sóc cho những người phụ nữ mang thai kể từ à, lúc đầu và bác sĩ mai cũng là người à, đỡ à, đẻ luôn phải không bác sĩ mai dạ, dạ à, sản phụ khoa à, chuyên về à, trong lúc thời kỳ mình mang thai cũng như là chuyên về à, những cái bệnh à, phụ nữ mình có à, dù cho không có mang thai giống như là lúc mà mình à, menopause là mm. mình à, à, không à, hết kinh rồi hay là mình bị kinh rồi nó đau quá hay là nó chảy máu nặng quá tất cả những cái à, bệnh à, phụ nữ của phụ nữ dạ là dạ. sản phụ khoa dạ vâng dạ. à, bây giờ chúng ta đi vào chi tiết những cái lời khuyên của một người vị bác sĩ sản phụ khoa đối với à, các chị em phụ nữ mà đang mang thai như thế nào tức là mình cần phải ăn như thế nào bác sĩ yeah. Dạ. um, nếu mà mình uh trong khi mình bị hành đó thì uh, không có cần lo cái này lắm nhưng mà nếu mà mình ăn được đó thì mình chưa mình cố gắng mình ăn đầy đủ uh, uh, tiếng mỹ nó gọi là food group có nghĩa là mình ăn mình muốn có à, ăn rau mình có muốn có protein là có chất à, chất thịt chất bổ à, mình muốn à, giống như là cái phần à, gạo không những là cơm mà là bánh mì à, rồi mình cũng nhớ là mình uh, uh, nhất là Việt Nam mình đó mình không có uống sữa nhiều mình không có ăn yogurt nhiều không có ăn rau ua nhưng mà uh, mấy cái chất đó nó có vitamin D nó có calcium nó rất là quan trọng cho uh, cái xương cho cái răng uh, cho uh, trong không những là trong lúc mình mang thai mà sau khi mình mang thai trong lúc mình cho con bú mấy cái chất đó nó rất là quan trọng cho nên mình phải cố gắng mình phải ăn đầy đủ những cái món đó um, rồi à, cái việc quan trọng đó là à, những cái đồ ăn mà khi mình mang thai những cái à, nó tất cả là đều phải à, nấu chín à, những cái món nào mà nó chỉ có hấp sơ hay là nó chưa có chín à, lắm á, thì mình không có nên ăn À, ờ, dao ua đó ờ, mình phải ăn là cái loại nó làm đặc biệt thí dụ mình mua ở trong chợ thì nó giống như là pasteurized thí dụ mình làm ở nhà hay người ta làm ở nhà đó thì thì ờ, cái cái cái cái cái kiểu nấu nó khác um, khi mà mình làm ở nhà như vậy mình mình giữ lâu không được mà nếu mà mình để qua ngày hôm sau thì à, tuy là anh vẫn không có sao à, người bình thường anh không sao nhưng mà so với người bầu mình ăn đó thì mình có thể bị những cái con vi trùng nó không có ảnh hưởng mình tại vì mình người lớn không sao rồi nhưng mà nó có ảnh hưởng có thể ảnh hưởng cho em bé cho nên rất là quan trọng à, là những cái món mình ăn đều phải là à, nấu 100% hết à, và Ờ, Vân Anh nghĩ là mỗi một ờ, ừ, chị em phụ nữ mà đang mang thai đều có một cái vị ờ, bác sĩ sản phụ khoa cho riêng mình ừ. cho nên khi mà mình đi khám thì cũng sẽ có những cái chỉ dẫn chi tiết từ vị bác sĩ bác sĩ Mai chỉ đưa ra những cái chi tiết mà quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý tức là mình ăn theo đủ với cái group của thức ăn phải không bác sĩ đầy đủ dinh dưỡng phải không bác sĩ dạ đúng dạ yeah. Dạ à, và bên cạnh đó chúng ta ăn thức ăn chúng ta có cần phải uống thêm thuốc bổ hay là gì không bác sĩ à, mỗi người phụ nữ à, khi mình đang mang thai hoặc là mình nghĩ mình sẽ À, à, có bầu thì mình nên uống thuốc bổ à, nó gọi prenatal vitamin là thuốc bổ dành cho những người mang thai à, cái thuốc bổ này thường thường đó mình nên phải uống 2 tới 3 tháng trước khi mình mang thai tại vì ở trong đó nó có cái uh, vitamin gọi là folic acid yeah. Dạ. cái folic acid này nó rất là quan trọng để cho em bé uh, đầu óc được phát triển mà cái đầu óc uh, nó bắt đầu phát triển 7 ngày trong 7 ngày đầu tiên trong lúc đàn bà mình mang thai mà thường thường đàn bà mình không có biết là mình có bầu tới ít nhất là khoảng chừng 2-3 tuần sau cho nên à, nếu mà mình nghĩ mình muốn mang thai hoặc là mình có thể à, có bầu thì mình nên uống cái thuốc đó từ lúc trước khi mình có bầu rồi tiếp tục uống cái thuốc à, vitamin đó trong lúc mình à, có thai và à, với người phụ nữ đang mang thai đó bác sĩ thì có cần phải uống nước nhiều hơn bình thường bác sĩ à, lúc nào à, trung bình á, nói chung á, là phụ nữ mang thai cần phải uống nước nhiều hơn bình thường nhưng mà mình uống bao nhiêu thì tùy theo mỗi người à, mình phải giống như là à, cái cách tốt nhất là mai khuyên với bệnh nhân của mai đó là mình nhìn cái nước tiểu của mình à, à. nếu mà cái nước tiểu của mình nó bị vàng hay là nó à, nó nó đặc mà mình một ngày mình ít đi tiểu có nghĩa là mình phải uống thêm à. cái nước tiểu của mình nó phải à, giống như gần màu trắng nó trong thì cái đó là tốt, nó tốt hơn dạ yeah. yeah. à, thực sự là cái đó là cho tất cả mọi người dạ à, đúng với với chị em phụ nữ mang thai thì chúng ta cần À, nhiều hơn một tí và dạ. bác sĩ dạ yeah. Dạ. và tức bác sĩ nói là ăn uống bình thường có cần phải tránh những cái gia vị bác sĩ gia vị nặng ví dụ như ớt thì tiêu hay tỏi có cần phải tránh không bác sĩ um, cái đó là tùy theo uh, mỗi người thí dụ nếu mà khi mà uh, chị một chị nào đó uh, bị uh, acid reflux là giống như là bị uh, mình ăn uống rồi nó không có tiêu mình đầy hơi hay là nó nó hay lên ga uh, thì uh, mình nên tránh uh, uh, những cái đồ uh, ừ. chua Cũng những đồ cay dạ um, phần đông những phụ nữ uh, nào có bầu cũng uh, bị một ít cái phần đó <laughs> cho nên cũng nên tránh cái đó mà nếu mình không có bị mà mình uh, muốn ăn đồ chua hay là mình muốn muốn ăn đồ chay cái đó cũng ok cũng không, sao, sao hết dạ. à, thưa quý vị um, và bác sĩ bác sĩ May um, cái câu hỏi này nó nó cũng um, gọi là relate nó cũng liên quan tới cái đề tài ngày hôm nay đó là lúc đầu bác sĩ nói là nếu mà chúng ta không có uh, kỹ lưỡng trong vấn đề ăn uống thì có thể sẽ lên cân hoặc là ừ, bệnh tiểu đường nhưng mà Vân Anh được biết là có một số chị em bạn gái mang thai mặc dù cũng không có ăn nhiều nhưng mà vẫn bị bị tiểu đường trong cái lúc mang thai thì cái đó là nó sẽ nó sẽ hết hay là um, nó sẽ bị luôn hay như bác sĩ? Yeah. Um, cái à, đúng rồi chị chị nói đúng có nhiều người người ta mặc dù người ta không có lên à, kênh nhiều nhưng mà à, có, có phần tùng nãy mai chưa có nói là à, không những là mình phải coi chừng mình ăn bao nhiêu nhưng mà mình phải coi chừng mình ăn cái đồ ăn nào nó có tốt hay không à. thí dụ giống như là mình hay ăn cơm trắng ừ, hay là mình ăn à, cơm cá không à, <laughs> dạ rất là ngon à, nhưng mà thí dụ mình ăn cơm trắng mình ăn những cái bột trắng đó những cái bột đó nó nó nó nó à, à, nó không có phải là complex carbohydrate cho nên nó làm cho cho mình à, dễ bị à, tiểu đường hơn giống như là cái dân Việt Nam dân Á Châu mình à, mình cái cơ hội mình bị à, tiểu đường nó cao hơn dù cho mình gầy so với những người à, tiểu danh khác yeah. Dạ. à, nhưng mà mình vẫn bị à, tiểu đường thì là tại vì cái đồ ăn mình ăn cái đồ à, gạo trắng nhiều quá ừ. à, cái đó là một phần cái phần thứ hai là nó cũng giống như là genetic mà trở lại với cái à, câu hỏi chị nói đó là nếu mà mình bị tiểu đường trong lúc à, mình mang thai à, phần đông á, là sau khi mình có thai sau khi mình đẻ sau khi mình sanh xong cái cái tiểu đường đó nó sẽ uh, hết nó sẽ tan đi nhưng mà tại vì mình đã bị tiểu đường trong lúc mình mang thai cái cơ hội mình sẽ bị tiểu đường mai mốt khi mình lớn tuổi hơn khi mình không có mang thai nó sẽ cao hơn 50% so với cái người đã không bị tiểu đường trong lúc mang thai. Dạ vâng. dạ. Và trong cái thời gian mà nếu mà các sản phụ à, mang thai mà có tiểu đường thì sẽ có một cái restrict um, ăn uống phải không bác sĩ? Uh, à, dạ. dạ. Nó nó sẽ khó hơn phải không bác sĩ? Dạ. Um, Mai khuyên nếu mà uh, chị em nào mà bị tiểu đường trong lúc mang thai thì phải nên nói chuyện với bác sĩ sản phụ khoa của mình à, nói chuyện à, chuyên để coi coi cái tiểu đường của mình sao có cần phải cái gì thay đổi không nhưng mà nói chung đó khi mà mình bị à, tiểu đường trong lúc mình mang thai đó thì mình phải à, coi chừng cái món đồ ăn của mình thí dụ giống như là mình vẫn có thể ăn cơm nhưng mà thay vì ăn gạo trắng mình phải à, đổi thành ăn gạo nâu hay là mình ăn bớt cơm lại hay là khi mình ăn à, cơm đó thì mình phải ăn nhiều thịt tại vì cái chất protein đó nó sẽ um, đối ngược lại với cái chất uh, đường ở trong cơm để cho nó làm cho cái đường của mình không có lên nhanh thiệt là nhanh hoặc là khi mình ăn cơm xong rồi mình phải cố gắng mình đi bộ 15 30 phút để cho nó giảm cái đường xuống. Dạ. Dạ vâng. À, cảm ơn bác sĩ Mai rất là nhiều với những cái thông tin vừa qua để giúp cho các chị em phụ nữ chúng ta đang mang thai à, sẽ có một à, chế độ ăn uống dinh dưỡng À, thật là hữu ích trong thời gian mang thai để chúng ta à, đón chào à, đứa trẻ sơ sinh ra đời thật là mạnh khỏe khỏe của mẹ và của con luôn bác sĩ Mai có những cái lời gì tổng kết trước khi chúng ta chia tay buổi nói chuyện ngày hôm nay um, khi mà uh, trong khi mình mang thai uh, ngoài cái vụ dinh dưỡng ra nó còn có rất là nhiều uh, vấn đề khác uh, cũng có thể là vấn đề à, thử à, thử máu à, trong lúc mình mang thai tại sao mình làm cái thử máu này tại sao mình làm thử máu kia hoặc là nội tâm à, tình trạng tình cảm à, của trong lúc à, mình đang có bầu à, à, có nhiều người người ta cảm thấy rất là buồn hoặc là dù cho mình mình nghĩ là mình phải vui vẻ mà tại sao mình buồn như vậy à, những cái à, tâm trạng này nó rất là quan trọng mà nó cũng rất là à, um, common rất là uh, nhiều người phụ nữ có uh, trong cái thời qua thời gian vừa rồi nhất là uh, trong lúc có covid yeah. um, cái những cái study mà gần đây người ta nói đó là khoảng chừng một trong ba người phụ nữ à, wow. à, trong lúc mình mang thai hoặc là mình vừa mới sanh con ra người ta bị à, ảnh hưởng cái tâm trạng một là buồn quá hai là lo quá um, so mai mốt uh, mong rằng uh, à, yeah. Dạ. sẽ có cơ hội nói thêm uh, quý vị về những cái món uh, về những cái uh, câu chuyện này hoặc là nếu mà uh, có uh, những đề tài khác à, quý vị muốn nghe hoặc là chị Vân Anh muốn hỏi thì à, mình sẽ quay lại rồi mình nói chuyện thêm Yeah. Dạ. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị có tất cả những cái thắc mắc, những câu hỏi gì mà muốn bác sĩ Mai trình bày trong những chương trình sắp tới thì à, quý vị cứ email cho chúng tôi qua địa chỉ email là info@vietnewtv.com thì à, bác sĩ Mai à, rất là vui để cùng trở lại để mang cái kiến thức và kinh nghiệm của bác sĩ Mai giúp cho chị em phụ nữ mang thai có cái thời gian thai nghén thật là mạnh khỏe. Ừ. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin dạ. kính chào.